nó không chị xả ra không chị xả ra à, <clears throat> bởi vì con nhớ rằng trong cái thời gian mà tu mình mới biết cái lúc mà tâm nó ly dục được rồi thì người ta nói gì mình thấy nó thản nhiên còn khi mà nó không ly được tức là nó có lúc nó ly mà có lúc nó chưa ly bởi vì mình chưa phải ly điều cho nên có lúc nó không ly cái chuyện nó không cần mà sao lại nó cứ nó ấm ức nó tức hoài mà sao không được tức là lúc đó là lúc cái tâm nó không có ly còn cái lúc mà nó ly á con thấy nó thản nhiên còn hồi nào tới giờ mình chưa tu thì lúc nào nó cũng ấm ức được hết có đúng không còn bây giờ mình đã tu rồi cho nên nó có lúc nó ly cho nên có lúc con thấy con ôm pháp con vô thì nó an lạc vô cùng nhưng mà có lúc ôm vô nó không có an lạc tức là lúc đó là lúc chưa có ly nhưng mà tại sao có lúc được lúc không cái lúc cái tâm của mình nó không có ly còn cái lúc tự nó nó ly rồi có lúc nó không chưa có ly con hiểu chưa cho nên cái câu nói con chép lại nó cũng tầm thường mà sao nó cứ nghẹn cổ mình nó tức đi nó là lúc nó không có ly nó cứ ở trong bụng mình hoài là tôi không có chịu ly cho nên vì vậy đó mình phải phải có đầy đủ nghị lực mình để chiến đấu với nó mình phải tác ý mình phải tư duy mình phải suy nghĩ về cái điều đó để làm cho nó giảm cái lực đi nó bị cái lực tham si nó có mà lúc bây giờ cái tham si con cái lực nó đang ở trong cái chỗ con nó chưa có ly cho nên cái lực nó nằm đó mà khi người ta động đến nó mà cái lực nó còn ở đó đó thì tức là nó nghẹn ngào nó tức còn khi mà nó ly người ta nói gì sao nó thấy nó thản nhiên quá mình nói sao có lúc dày lúc khác kỳ tại vì con biết phật pháp nó mới dạy chứ còn con không biết phật pháp thì nó thẳng thừng lúc nào nó cũng tức được hết <laughs> còn hiểu chỗ đó chưa nhờ biết phật pháp mà có lúc nó ly cho nên mình thấy nó dễ dễ qua dễ vượt qua có lúc mà nó không ly nó ấm ức cho nên mình biết mày còn chưa hết cho nên mày còn đây mỗi lần tao thấy mày dễ quá mà sao bây giờ mày dây tức là mày còn tao cố gắng tu nữa âm như cục đất ly sân hết đi mày còn ở đây là chết còn nhớ vậy không còn nhớ thì con bền chí tức là mình ly chưa hết chứ không có gì hết mà ly sạch rồi thì tức là con thấy không không có gì hết cho nên nó là những cái kinh nghiệm những cái có tu mới biết được những cái này chứ còn không tu con nghe nếu mà con chưa có thực hành thì con chưa có biết cái này đâu chính những cái những cái giá trị của cái người tu là hỏi trong cái hành đó mấy con còn cái mình hỏi chữ nghĩa để mình hiểu là để mình hiểu chơi còn hiểu mà hiểu như con hỏi thầy cái đó là hiểu trong cái thực hành mình có thực hành mình mới lạ luôn sao cái tâm mình lúc gì người ta nói lẽ ra cái câu đó mình ấm ức chứ mà sao nó chỉ xả như thường còn cái chuyện câu này nói họ nói vậy đó mà sao nó nghẹn tức cổ mình như thế này giờ mình biết lúc đó là lúc ảnh nằm ảnh ảnh chưa có ly cái tâm của mình cái thời điểm đó cái điểm đó đó ảnh không có ly còn cái thời điểm đó ảnh đang ly cho nên đằng kia đánh vô mà lúc này ảnh ly rồi cho nên vì vậy nó thản nhiên lắm cho nên tiếp tục bây giờ mình biết nó chưa hết cho nên vì vậy tiếp tục ly ra vì riết cái lực của tham si nó hết nó hết thì nó không còn cái chỗ mà tức giận mình không còn tức giận nữa họ hiểu chưa đó là cái thông cho nên mình nhắc hoài nhắc tâm rất đi đó bởi vì con phải biết áp dụng pháp ví dụ bây giờ con không áp dụng về hơi thở thì con sẽ áp dụng pháp thân hành niệm con bắt đầu con thấy nó nhẹ như vậy nó thích nữa thì bắt đầu con áp dụng vào pháp thân hành niệm con đưa cánh tay ra con đưa cánh tay vào con duỗi chân ra con duỗi chân vào con đứng dậy con bước đi con nhiếp phục cái tâm của con trong cái thân hành của con thì khi mà con nhiếp phục tâm con trong thân hành con an trú được tâm con trong thân hành thì tất cả những cái chướng ngại pháp đó đều là bị phá vỡ hết nó được được phá hết không còn nữa nó không còn có một chút siêu gì nó thành nó trở thành cái trạng thái an lạc khi trên cái thân hành của con cho nên tu tập nó rất hay là nó nó phá được những cái chướng ngại pháp nó làm cái ác pháp không tác động trên thân thọ tâm pháp của con được nó là mình cũng đúng pháp rồi đó <laughs> cho nên cái điều kiện cần thiết là khi tu là nhiếp phục được tâm và an trú được tâm an trú được tâm trong thân hành thân hành niệm nội hay thân hành niệm ngoại là hai cái điều kiện căn bản nhất của cái người tu nhưng mà cái này nó khó là nó tu sai là bị căng nó làm cho cơ thể nó bị rối loạn cho nên vì vậy mà khi mà hướng dẫn về cái phương pháp mà tu này thì người ta sẽ hướng dẫn mình từng bước từng bước để cho mình nhiếp được tâm và an trú được nó an trú con thấy nó an trú thậm chí như thế này khi mà con an trú cái thân con đau con không biết đâu con không nghe đau cái âm thanh bên ngoài người ta la con không biết bị nó an trú nó bám vô trong cái cái, cái tháp nó an trú nó trú trong đó, khi mà trú ở trong chỗ đó nó không có lót cái đầu nó ra cho nên con không có nghe còn mà con còn nghe là bị phân tâm con còn thấy là bị phân tâm tức là chưa an trú chứ nó an trú rồi thầy nói cái bệnh thầy mà nói thật thì cái thân mình nó đau cái gì nó an trú gì đó rồi nó hết đau liền cái pháp của phật nó hay vậy bởi vì nó gọi an trú cho nên nó an tịnh thân thành, tôi biết nó vô an tịnh thân thành, tôi biết tôi thấy ra cái thân nó an ổn cho nên nó rất là tuyệt vời nó không có gì hết à nó an trú nó không có niệm của thiền thôi cái gì vậy mà con bước thêm con tham quá rồi con câu hữu hai pháp mà trở lại nương vào hơi thở nó trật à, tu được cái chỗ đó là căn bản lắm rồi mà nếu được hướng dẫn nữa thì áp dụng trong tứ niệm xứ chứ không có tu pháp đó nữa không có tu định niệm hơi thở nữa mà không có tu định vô lậu nữa mà tu tứ niệm xứ khi mà tu tứ niệm xứ nó có những cái chướng ngại thì mình dùng cái phương pháp đó để khắc phục tham ô cho nó rời khỏi tứ niệm xứ của cho nên luôn luôn để mà sung mãn tứ niệm xứ là không có chứa ngại trên tứ niệm xứ mà chỉ có 12 tiếng đồng hồ là nó xong công việc đó đó là con an trú được mà nếu mà con tu tập bước qua qua cái giai đoạn tu tập tứ niệm xứ rồi thì coi như là trong 12 tiếng đồng hồ thì cái tâm thanh tịnh hoàn toàn nó ly dục ly ác pháp hết đó mà nó ly hết rồi nó bắt đầu mà nó không có cái cái cái, cái tứ ý túc ấy, thì mới ôm cái pháp thân hành niệm con tập từ nửa tiếng tiếng đồng hồ thì cái lệnh của con nó sẽ hiện ra cái lệnh tứ ý túc nó hiện ra đủ thì chừng đó nhập định hoặc là thực hiện tâm minh sau khi con thực hiện trong vòng chừng ừ, mấy tiếng đồng hồ à mấy tiếng đồng hồ xong rồi thì coi như là con hoàn tất trong, trong đường tu rồi thì khỏi cần tu hết rồi biết sử dụng được đó thì bây giờ con tiếp tục tiếp tục những cái niệm những cái thân con nó nó khởi như tham trên chi thì con chỉ dùng các cái pháp mà con biết tâm an trú được thì con đẩy lui nó hết đẩy lui nó nó không có nó nó không sai được nữa nó không cho làm cho cái tâm mình khởi tham riêng nữa được thì nó sẽ bị diệt nó bị diệt nó diệt thì bắt đầu tâm con thấy phóng giận thành ra nó nó nó, nó, nó thanh thản an lạc vô sự hoàn toàn cũng là nỗ lực tu mặc dù là chưa có chưa có quy y chưa có gì hết mà cũng là ham pháp tu đấy chứ như vậy là con cũng là gan lắm <laughs> đó là tự quy phạm quy pháp quy tăng rồi đó như vậy là cũng là cái ý chí cũng lớn đó chứ không phải nhỏ nhưng mà cái tham cũng dữ tham dữ quá cho nên mới kết hợp bậy đó <laughs> kết hợp hai pháp mà nếu mà con không hỏi con sẽ tin phạt đó tin phạt đường không mấy con còn gì nữa không à bây giờ có tu có gặp gì đó hỏi vậy đi thì sẽ dạy cho để tu thầy xác định từng pháp để cho các con biết cái sai cái đúng của mình để mình chỉnh thôi đó là cái quan trọng